Ông bà về tại số nhà Hôm nay là ngày mùng tháng năm Con tên là Là mẹ cháu Tên Sinh lúc Giờ phút Ngày tháng năm Hôm nay cháu vừa tròn Tuổi Tin chủ chúng con xin thành tâm tiến lễ hương hoa đăng trà quả thật Tiền vàng kim ngân tài mã quần áo hài hia con xin kính lạy chư vị thần tiên, chư vị các quan thần linh, các vị tiên địa chủ, các quý nhân chứng lễ cho tiến chủ chúng con phù hộ cho cháu và gia đình phù hộ cho cháu là bình an bản mệnh, hay ăn chóng lớn, bốn mùa được điều hòa, thân căn cụ túc, trí tuệ thông minh sáng suốt, học hành tận tới, công thành danh toại, tài đức vẹn toàn. Chúng con xin thành tâm kính lễ, xin các quan và gia tiên chứng giám lòng thành.